Xin chào bạn, lại là Tomato Hường đây. Chào mừng các bạn đến quảng cáo Facebook. Ở đây Hường sẽ chia sẻ 8 video uh, chia sẻ căn bản về quảng cáo Facebook. 8 video này sẽ giúp cho các bạn hình dung về quảng cáo Facebook nè, rồi có những kiến thức căn bản. Sau cái 8 video này thì chúng ta có thể sẵn sàng để nghiên cứu những cái chiến lược quảng cáo chuyên sâu hơn cũng như là có thể hình dung về quảng cáo Facebook để có thể quản lý nhân viên của mình hoặc là chúng ta có thể tham gia vào các các khóa học chuyên sâu nếu như mà chúng ta chưa có kiến thức nền tảng căn bản về quảng cáo Facebook thì đừng nên tham gia các khóa học chuyên sâu các bạn sẽ không hiểu gì đâu nên là uh, sử dụng 8 video này các bạn cứ chạy đi chạy quảng cáo đi rồi sau có những kiến thức nền tảng đó thì chúng ta bắt đầu học những cái chương trình chuyên sâu hoặc là chúng ta tự mình nghiên cứu những cái thứ chuyên sâu thì chúng ta sẽ dễ dàng nắm hơn ok 8 video này cũng đơn giản, nhẹ nhàng, dễ hiểu và đừng bỏ sót video nào, nào nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với ờ, video số 0. Đây là ờ, cái những cái nội dung mà Hường sẽ chia sẻ 1 2 3 4 5 6 đấy. Thì ờ, video này thì là video số 0 sẽ chia sẻ về cái um, khảo sát qua về quảng cáo. Trước tiên, nếu như các bạn chưa biết Hường, hãy kết bạn và follow Hường trên Facebook là facebook.com tomato Hường hoặc đăng ký vào kênh YouTube Tomato Hường Official tức là youtube.com sẽ Tomato Hường để cập nhật thêm những cái video chia sẻ về Internet Marketing khác Ok, bây giờ chúng ta hãy cùng khảo sát một chút về Facebook Bây giờ Hường sẽ khảo sát à, đầu tiên và mình sẽ lên gõ một à, cái fanpage mình coi thử à, họ làm gì trên đó nha Ví dụ à, Hường sẽ gõ là Phạm Thành Long, đây là thầy của Hường <laughs> Nếu như ai đã biết phải bay thầy Phạm Thành Long mà chưa có uh, hiểu rõ thì chúng ta khảo sát coi thử Thành Long làm gì trên đây nha thì chúng ta thấy là fanpage của thầy Long đã có là uh, hơn một triệu người follow thì cả nhà có thể ờ, lên mình mình khảo sát Pay Thầy Long coi những cái cái bài viết nào hiệu quả tại sao nó hiệu quả để chúng ta học tập nha khi mà chúng ta chưa có một cái fanpage nào thì chúng ta nên học tập từ những người họ đã có kết quả tốt rồi thì chúng ta có thể khảo sát khảo sát chúng ta sẽ thấy những cái bài nào mà được share nhiều trên Facebook thì chúng ta hãy đề cập tới cái bài nào được share càng nhiều thì là càng tốt càng hiệu quả nên là chúng ta hãy xem những cái bài có được share nhiều ví dụ 269 share bài này có 14 xe bài này có 216 xe rồi ờ, chúng ta xem thử những cái bài nào có nhiều lượt xe chúng ta học tập tại sao nó có nhiều lượt xe như thế để chúng ta đưa nó lên fanpage của mình đúng không 78 xe 87 xe ok năm 151 cam về dưới thì Hương thấy lượt xe nó càng nhiều đó cả nhà thì chúng ta sẽ khảo sát tại sao có nhiều lượt xe ví dụ 244 xe à, chúng ta xem đây là một cái video một video ngắn rồi chúng ta xem thử những cái bài nào nữa 428 xe thì có thể bài nào này nói về chủ đề bí mật thành công Đấy, chúng ta có thể khảo sát những cái bay của uh, những cái thầy của mình hoặc là những cái ờ, bay của đối thủ ví dụ như mình đang quảng cáo mỹ phẩm thì chúng ta coi thử là mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam là cái gì thì chúng ta khảo sát những cái bay đó hoặc là chúng ta um, uh, xem ví dụ như là uh, mọi người có biết bay tên là Nguyễn Hiếu Yoga <laughs> cái này cũng là học trò của thầy Long <laughs> thôi mình bị uh, mình uh, dạo này học thầy Long nhiều quá nên là mình bị uh, nhiễm đấy ví dụ Nguyễn Hiếu Yoga mọi người xem đây là một uh, người chị dạy yoga chúng ta lên đây chúng ta coi thử những cái bay nào mà nó hiệu quả những bài viết nào nó hiệu quả nha 21 lượt share đúng không đây có 4 lượt share bài viết này 319 lượt share đấy tại sao nó lại nhiều share mọi người có thấy là cái bài này nó bao gồm cả hình và chữ và có cộng 3 hình ảnh nữa không xem nữa bài nào nhiều, nhiều lượt share này bài này có chưa có lượt share này bài này 188 lượt share thì chia sẻ cái gì đấy thì chúng ta sẽ xem ví dụ bài đây 543 lượt share tại vì người thấy là đa số những cái bài lượt xe nhiều nó sẽ là à, hình ảnh như này cộng với chữ đúng không đấy hình ảnh cộng với chữ như thế để cung cấp một cái thông điệp nào đó gửi cho đến khách hàng của chúng ta ví dụ như là uh, khi mà khách hàng xem như thế này á, họ còn tới 8 ảnh nữa họ không thể nào nhớ hết 8 cái thông điệp này nên họ share về tường của họ để họ có thể xem thêm đấy mọi người uh, xem xuống mọi người sẽ thấy nè uh, những cái bay ví dụ bài này ờ, ba uh, lượt share thôi khỏi xem ba trăm lẻ mốt lượt share rồi mà những cái bài nhiều lượt share nhiều này 6 7 ngàn lượt xe tại sao nó lại tới 6.7 ngàn lượt xe thì mình xem tại sao thêm những cái video này nó có tiêu đề ở trên này uh, ờ, tiêu đề ở dưới này uh, ờ, tóm tắt rồi uh, những cái nội dung hữu ích đấy, mọi người uh, xem thử tại sao nó là nhiều lượt xe như thế thì chúng ta học tập đấy trước mắt là học tập những cái bài viết có nhiều lượt xe trên trên Facebook chúng ta hãy tập trung viết những cái bài hay uh, có nhiều lượt xe những bài nào mà càng hữu ích cho khách hàng càng nhiều lượt xe thì chi phí quảng cáo của chúng ta sẽ càng rẻ mọi người lưu ý ha chi phí càng rẻ thì bài của chúng ta càng hữu ích nội dung càng hữu ích nó có lượt xe tự nhiên rồi thì quảng cáo nó sẽ trở nên rất là rẻ và nó sẽ tự động xe và nó là một cái đòn bẩy để chúng ta viral cái video hoặc cái bài viết của mình đó, mọi người lưu ý là lượt xe càng nhiều càng tốt đấy tiếp theo hường muốn chia sẻ đến ờ, cả nhà đó là chúng ta hãy khảo sát xem những cái uh, quảng cáo nào đang thực hiện bởi những cái bay này bây giờ mọi người hãy lên một cái cái link này ờ, Hường sẽ để ở trong cái phần mô tả hoặc là cả nhà cũng có thể lên là facebook.com sẹt s ờ, library để chúng ta xem hoặc là Hường có để cái link này ở phần mô tả nhưng mà chúng ta enter cái link này á, thì chúng ta xem được những cái quảng cáo ví dụ như là mọi người có thể xem này ví dụ mọi người có thể search là à, Phạm Thành Long xem thử thầy Long đã có những cái bài quảng cáo nào đúng không đấy chúng ta gõ vào pay thầy Phạm Thành Long link này thì chúng ta giúp chúng ta là xem được toàn bộ những cái quảng cáo đã được thực hiện ở trên bay của đối thủ hoặc bay của cái người mà chúng ta muốn học tập ví dụ mọi người muốn gõ xem thử là thầy phạm thành long có những cái bài quảng cáo nào mọi người có tò mò không thế ngoài cái việc mà boss bay thường xuyên thì à, chúng ta có những cái bài quảng cáo để chúng ta làm cho cái cái cái bay của chúng ta tiếp cận được nhiều người hơn vô số vô hạn những cái uh, khách hàng của chúng ta có thể là uh, quảng cáo trong cái nội bộ của một tỉnh thành ví dụ như Sài Gòn hoặc Hà Nội hoặc là các khu vực miền Bắc hoặc là quảng cáo cả khu vực miền Nam hoặc toàn bộ đất nước Việt Nam của mình hoặc là mọi người có thể quảng cáo tại qua Lào, Campuchia thậm chí là người Việt Nam các bạn có thể quảng cáo tại Mỹ thì ờ, ở những cái phần ờ, chạy quảng cáo chuyên sâu thì thường sẽ hướng dẫn cái cách làm thế nào để ở Việt Nam của chúng ta sẽ đặt target tại Mỹ chúng ta nhắm mục tiêu tại thị trường Mỹ để chúng ta bán các sản phẩm tại Mỹ lấy sản phẩm bên Mỹ và bán chính cái sản phẩm đó ở bên Mỹ luôn để chúng ta có được cái thu nhập gọi là ngồi Việt Nam kiếm tiền Mỹ đấy thì ở những cái phần chuyên sâu thì thường sẽ nói kỹ làm thế nào để chúng ta gật chúng chúng ta có thể nhắm mục tiêu tại đó bởi vì là khi mà chúng ta quảng cáo tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ khác so với việc mà chúng ta quảng cáo tại Mỹ nó sẽ có một số yếu tố khác không phải là cứ tạo tài khoản như thế và chúng ta có thể nhắm được tại ờ, cái cái mục tiêu tại Mỹ đâu Đấy, ok thì bây giờ chúng ta xem thử hãy cùng xem thử thầy phạm thành long đã có những cái bài ờ, quảng cáo này chúng ta cùng soi ok ờ, giây phút này là chúng ta đang soi nè Đấy, thì bây giờ mọi người bấm vào cái chỗ OS thì chúng ta coi nè ví dụ như ờ, đây là thị trường Việt Nam nếu như mà mình soi mấy ông nước ngoài thì chúng ta hãy để là toàn bộ để coi những quốc gia khác luôn nha còn đây là thầy Long đang quảng cáo tại thị trường Việt Nam thì mình coi thử những quảng cáo nào đấy thầy Long có những quảng cáo như này nè cả nhà bí mật hết <laughs> bí mật được phơi bày hết đây đấy thì có ờ, những cái bài cao quảng cáo này đấy mình sẽ coi những cái S của thầy Long á nếu mà ông nào mà mà chạy quảng cáo cùng ngắt với thầy Long thì chúng ta có thể tham khảo những cái bài viết của thầy Long ờ, thầy Long là master của master rồi <laughs> này là chúng ta có thể học tập đấy cả nhà để xem nha đấy những cái bài cạo quảng cáo ấy rồi sponsor đó là quảng cáo ấy hướng để chế độ tiếng Anh không biết là cả nhà để chế độ tiếng Việt nếu mà để chế độ tiếng Việt nó sẽ là lên là là quảng cáo đấy cái chữ này sponsor đó là quảng cáo này đấy thì thầy Long quảng cáo những cái video này có thể bấm vô xem coi thử quảng cáo nội dung này chúng ta xem được cái nội dung luôn và xem được cái ờ, quảng cáo của ờ, thầy Long luôn ok chúng ta cùng ờ, xem thử những người khác quảng cáo như thế nào ví dụ mọi người có tò mò những cái gì đó liên quan tới um, mỹ phẩm chẳng hạn coi những cái bay mỹ phẩm nào đó uh, ví dụ là mọi người đang tập trung vào thị trường mỹ phẩm bấm ngay chỗ một cái bay nào đó ví dụ như là bay này đây coi thử nó có quảng cáo không bay này đấy thấy không mọi người bất kỳ một cái ờ, cái bay nào hầu như những cái bay ờ, mà lớn họ đều quảng cáo thì mọi người thấy những cái bay viết mềm mỹ phẩm họ quảng cáo như này đây Đấy. Nó bắt đầu quảng cáo từ ngày 15 tháng 1 năm 2021 này ID quảng cáo nó như này Nó hiện ra toàn bộ hết rồi cả nhà Tại Facebook họ công khai luôn Thì mình sẽ xem những cái bài nào mà hay á Thì chúng ta sẽ học tập những cái, cái bài viết quảng cáo Để cùng cái ngách sản phẩm hoặc là học từ đối thủ cạnh tranh Ví dụ như là xem một cái bay của một người gọi là đây là Hường đang đến spa của chị này để chăm sóc da này à, nếu mà nếu mà sau này á, mặt Hường đẹp hay xấu thì cũng ờ, người liên hệ tới với chị này <laughs> bây giờ đây là ờ, cái gì nha khoa Anna thì phải nha khoa Anna <laughs> đấy mình ờ, bóc phốt đây <laughs> đùa chứ đây nha khoa Anna là một cái chị mà làm Hường biết chị ấy và đang đi spa tại cái tiệm nha khoa của chị Anna thì mọi người thấy chị có quảng cáo không OS đây tất cả những quảng cáo đấy thấy chưa thôi mời những nghệ sĩ lớn về về quảng cáo cho mình luôn à. toàn bộ cái nội dung quảng cáo chúng ta có thể học tập nên là bây giờ mọi người đừng có lo lắng cái việc là không biết cái nội dung ra không biết cái tên của nó quảng cáo bây giờ mình thậm chí mình có thể search được những ờ, ông thầy của vườn ví dụ như là ừ, có biết về đan lóc chẳng hạn có học của đan lóc ấy thì mình sẽ xem được ông quảng cáo cái gì cả mọi bài quảng cáo mọi người đều có thể xem trên đây đấy thấy chưa những cái bài quảng cáo mà được chạy ví dụ như những cái bài quảng cáo chạy năm này qua năm khác thì mọi người sẽ thấy là nó hiệu quả người ta mới chạy đúng không đấy thì uh, mọi người có thêm được toàn bộ những quảng cáo hiện tại và đối với Danlock á, thì mọi người không nên để chế độ Việt Nam đâu để or đi bởi vì là Danlock không chỉ ờ, chạy quảng cáo tại Việt Nam mà nhiều khi không chạy tại Việt Nam chạy nhiều quốc gia khác thì chúng ta để o như thế này tức là rất là nhiều quốc gia trên thế giới thì nó hiện ra nhiều cái quảng cáo cho mình coi hơn đấy để chúng ta tham khảo có những bài lặp đi lặp lại chị quảng cáo người ta chạy lên ờ, rất là nhiều lượt follow như thế này rồi ok nhưng mà ông thầy sáu muối của hường là gì đây đây là ông thầy sáu muối của hường này <laughs> thì mọi người có thể xem nè, đấy mọi người xem là à, ờ, rất là nhiều cái bài quảng cáo của ông ờ, lượt uh, follow instagram lên tới 10 triệu rồi mà cả nhà đấy rồi bây giờ nếu như ông nào mà đang quảng cáo quảng bá các sản phẩm trên clickbank đúng không đấy thì à, thì uh, nhiều bạn đang uh, quảng bá các sản phẩm trên Clickbank còn nếu như bạn nào mà chưa có biết quảng cáo sản phẩm ở trên Clickbank thì đơn giản lên clickbank.com á đăng ký một cái tài khoản nếu mà chưa biết đăng ký một cái tài khoản quảng cáo tài khoản kiếm tiền trên clickbank.com á thì mọi người lên uh, cái uh, kênh YouTube của Hường uh, tìm cái video là Clickbank là gì hoặc là hướng dẫn tạo tài khoản Clickbank thì lên đây clickbank.com chúng ta tạo một tài khoản. Sau khi tạo một tài khoản thì chúng ta sẽ đến tìm cái giao diện Marketplace đây là giao diện này là nơi mà rất là nhiều sản phẩm ví dụ ờ, các bạn đang ờ, quảng bá các sản phẩm liên quan tới bệnh tiểu đường đây là bệnh tiểu đường này diabetes freedom đây là một cái À, cái tài khoản Clickbank Hường mới tạo thì khi mà bán cái này thì trung bình chúng ta sẽ có 51 đô phẩy 87 uh, đô một đơn à, nhưng những cái sản phẩm ví dụ như về răng miệng chẳng hạn thì chúng ta sẽ có là một trung bình 106 đô một đơn đúng không nếu mà chúng ta muốn quảng bá cái sản phẩm này á thì chúng ta ôn lại chút xíu thôi mấy giây thôi thì chúng ta để cái ID Clickbank chúng ta generate hotlink à, bấm vào copy cái link này kể từ thời điểm này ai click vào cái link này mua hàng thì chúng ta sẽ nhận hoa hồng chúng ta sẽ nhận được bao nhiêu hoa hồng mọi người nhớ không nhận được 51,87 đô hoa hồng trung bình đấy thì chúng ta sẽ uh, quảng bá cái link này à, nhiệm vụ của chúng ta là quảng bá cái link này đúng không chỉ cần ai đó click vào cái link hồi nãy á uh, mua hàng thì chúng ta sẽ có 51,87 đô hoa hồng chúng ta cũng không cần phải giao hàng không cần phải chăm sóc khách hàng vậy thì ngại gì chúng ta không quảng bá đúng không hãy học uh, chạy quảng cáo ờ, Facebook thật master thật là chuyên gia thật là chuyên sâu để mà chúng ta có tỷ suất lợi nhuận tốt bởi vì quá đơn giản là toàn bộ những thứ chúng ta làm đó là quảng cáo sản phẩm cho người khác và nhận hoa hồng và không tham gia vào quá trình quá trình giao hàng chăm sóc khách hàng thậm chí đây là quảng cáo tiếng Anh mà chúng ta cũng không cần phải giỏi tiếng Anh chúng ta phải chỉ cần là nhắm đúng những người mà họ quan tâm tới bệnh tiểu đường là gì như vậy thì bây giờ làm nào để chúng ta biết là những cái pay tiểu đường uh, đang quảng cáo và chúng ta lưu ý là mọi người không cần phải ờ, phải phải phải ờ, lo lắng về cái việc biết nội dung quảng cáo như thế nào bởi vì chúng ta đã có công cụ là gì là S library để chúng ta lên này gọi tiểu đường đó <laughs> đang tiếng việt đó cả nhà đó chúng ta sẽ thấy là uh, có rất là nhiều bay chạy về tiểu đường đúng không coi thử cái bay này chạy quảng cáo gì nè Đấy, RS đây chúng ta sẽ thấy rất là nhiều cái bài quảng cáo về bệnh tiểu đường của nó toàn bộ quốc gia đây thì thì chúng ta sẽ học tập những cái bài nào hay đó nó nói là về bệnh tiểu đường nè đây là toàn bộ những bài chị quảng cáo và khi mà chúng ta chạy quảng cáo hãy um, like comment hãy cứ thấy cái bài quảng cáo nào trước mặt mình mà nói về bệnh tiểu đường thì mọi người cứ nhào vô bình luận like để mà Facebook nó nhận ra ồ mình quan tâm tới tiểu đường thì nó sẽ nó sẽ cho mình tiếp cận những bài quảng cáo về tiểu đường để mà mình có thể học tập được những từ những cái bài đó ok mọi người ok không ok chỗ này mọi người viết xuống ok dưới cái phần bình luận để hường biết là cả nhà đang xem bài tới khúc này ok hấp dẫn không đấy ví dụ như mọi người đang muốn quảng cáo về vetigo thì nói như thế này à, mà người lên gõ Vertigo coi những cái bay nào về Vertigo ví dụ bay nào 258 ngàn like Vertigo coi thì nó có quảng cáo gì không nha bấm vô đây phải ui nó không quảng cáo ghê vậy <laughs> đó là cái bay này giờ nó đang tạm dừng quảng cáo rồi hoặc là nó nó nó không quảng cáo trước đây mà lên như thế thì cũng quá kinh bây giờ mình coi thử cái bay Vertigo khác đây là uh, tức là Vertigo tức là đau đầu đó cả nhà tức là những cái sản phẩm điều trị cái bệnh à, đau đầu mà ở trên Clickbank này chúng ta chỉ lên kiếm một cái sản phẩm điều trị bệnh đau đầu và chúng ta bán làm thế nào để tiếp cận đúng những người bị bệnh đau đầu thì chúng ta thấy những người họ quảng cáo về vertigo thì nó hiện ra như thế này cái gì <laughs> no no no cái này là nó nó nó hiện lên là về một cái bay nó nó chắc là tiếng Tây Ban Nha hay tiếng gì ở ờ, tiếng Ả Rập Xê Út gì đó rồi cả nha thôi mình kiếm kiếm tiếng Anh đây <laughs> bây giờ vertigo là dizziness đi có dizziness tức là chúng ta kiếm những cái pay mà nó nó nó đang ờ, điều trị những cái bệnh này không chịu quảng cáo rồi thôi mình làm bệnh khác ví dụ giảm cân đi diet chứ ví dụ như đang uh, chắc chắn là có mọi người tìm kiếm thêm nha hường công có thời gian để tiết kiệm thời gian cho cả nhà thì hường lấy những cái dễ thôi ví dụ đây là những người trên thế giới họ muốn giảm cân họ quan tâm keto đúng không ông nào đang quảng cáo uh, sản phẩm keto có ai không có ai đang chị quảng cáo uh, sản phẩm keto tức là giảm cân bằng phương pháp keto không đấy chúng ta sẽ thấy là những quảng cáo của họ là như thế đấy thế hãy học tập những cái quảng cáo hay công khai hết mà lo gì nên là không cần phải giỏi thực ra giờ tiếng anh thì rất tốt rất tuyệt vời nhưng nếu không giỏi tiếng anh thì chúng ta sẽ uh, sử dụng google dịch hoặc là bắt chước bởi vì đây là công cụ hợp pháp của facebook nha thường không có phải đi spy gì đâu đây là công cụ gọi là uh, ờ, facebook.com s uh, ờ, library đây là cái công cụ mà giúp chúng ta xem những cái quảng cáo công khai của những cái bay khác ok video này có hữu ích không mọi người viết xuống hữu ích cho phần cá. đây là video số 0 chúng ta sẽ bắt đầu với cái à, bộ video hướng dẫn về quảng cáo Facebook Kim sau. Ok, hẹn gặp lại. Hãy à, xem các video tiếp theo, đừng bỏ sót video nào nha.